gió đường hương bưởi dịu mát ngọt lành hương câu thoang thoảng với cả tranh hát điệu tình thư tiếng anh đào nghĩa nước tình nhà trong men thương anh ơi mong anh chi vui

kép dối về đảo đạo hề dối về đạo hề đông sao sao thiếu bóng anh sừng nghĩ hà mưa đông chung lòng lại xa xôi hai con mối tình mối tình chẳng đông tề tái lòng biển đảo xa tôi hiền lao cánh giữa biển trời phóng nghề ba đầu trời tay đôi ngả xa nhau đôi đời anh ở giữa đất là trời em mới về hậu phương mong anh chỉ đứng đàn kề xa anh em biết giữ